Ngày xưa nơi đây là Bắc Cũ đúng không? Đây là cái bến phà đầu tiên của ờ, thành phố Mỹ Tho luôn à. Sau khi mà nhỏ quá thì bắt đầu dời lên cái bến phà đó ừ. Thì lên bến phà đó xài được rất là lâu Cái bắt đầu cái à, thành phố phát triển mới xây dựng cái cầu mới thì bỏ luôn cái bến phà luôn Thì bởi vậy kêu là Bắc Cũ rồi ờ, cầu Bắc Mới, Bắc mới. cái cầu à. Trời ơi Linh biết không Mặc dù tháng nào á, mình cũng về để thăm bà già hết Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vô đây Bởi vì nghe nói là ở đây đã thay đổi rất là nhiều rồi Mà tôi không biết là nó thay đổi như thế nào Mà nãy tôi chạy vòng vòng tôi không biết đường Không làm được luôn, không biết đường luôn ừ, Nếu mà nói về ngay chỗ này là biết bao nhiêu ký ức ùa về đây Linh ừ. Tại vì hồi xưa ở đây á Tưởng tượng lúc đó mình 7, 8, 9 tuổi gì mới giải phóng đó thì tất cả những cái cái cái mặt hàng mà muốn di chuyển từ bến tre về mỹ tho hay mỹ tho qua bến khó tre lắm khó lắm không ừ. phải cho linh cũng biết rồi đó đúng rồi bạn đi lậu hả <laughs> không mình đi lén đi lén <laughs> đi lén không phải đi lậu tôi đi không phải tôi đi mình à, là có cái ông anh lớn hơn mình 2 tuổi ông trông chừng đâu tới đâu ông ngồi dưới này nè ông à, chở mình à. còn mình ngồi sau mình ôm ôm đồ thì đó hồi <laughs> nhỏ đó thì mấy cái chú bảo vệ á, à. sẽ sẽ chú không để ý mình à. mình bé tí à thì mình sẽ chia phần nhỏ một phần ví dụ như gạo mình được buộc là 10 kg 15 kg đổ lên à. sách không nổi hoặc là bị bắt thì mình sách ví dụ như ba bốn bốn kg một bịch gạo rồi dụ dầu dừa là một hai kg mình chia nhiều cái ừ. cái mình đi từ ngay chỗ cái mé mấy mé đường á mình à. chen chen chen mấy cái chú mình bò bò bò bò bò bò bò bò mình chui qua mặt đường mấy chú bảo vệ đúng không đúng rồi cái mình chạy xuống với phà mình dòm dòm dòm chú chú cho cho gửi cái gửi bịch ở đây mình nhớ mà ông này ra à. để hồi quên ông quên bắt là ông à. chết liền á con bịch chạy chạy chạy chạy kiếm đặt vô cái chân con kia cô cô cô cho con gửi bịch này chạy quần hết cái chạy lên lấy thêm gửi khi nào phà chạy ừ. đầu mình đi quần quần kiếm kiếm kiếm có không chú, chú nhớ coi con chú nãy con mới gửi chú cho lấy lại không tao không nhớ mà ơi không tao không nhớ mà ơi chú đừng giỡn đi chú đừng giỡn lấy lại Có đi nào mất không được mất hoài di chuyển chỗ một cái là mất tiêu cái đó không nhớ ông đó ông nào Đấy, luôn phà hối hàng trăm người đông quá mà à. còn mất cái đó là khóc khóc bù lu bù loa hồi xưa cái cảnh tượng ở phà cũ là chắc đông lắm hả đúng không Rất là bán nhiều. Ờ, tất cả các loại ờ, bánh trái hai bên đường này đúng không bánh trái không những mà bán cái trên cái con đường đi vô mà bánh trái bán trên chiếc phà luôn à vậy trên chiếc phà là bán chè bán bắp bán trái cây bưởi ổi xoài mận mía ghim trà đá bán lộn xộn nhà ngầu ở trên chiếc phà luôn đi tới lui rất là nhưng mà vốn đâu hải lúc đó ờ, buôn bán ờ, vốn mà à. rồi, cả một quá trình luôn hồi đó đó nhỏ thì mình chưa có tiền à. thì uh, gia đình mình á là hay tắt mương tắt tác đìa tác ao đó à. bắt được mấy con tôm hoặc mấy con cá to thì mình không được ăn mình đem ra chợ mình bán bán lấy tiền làm vốn à tức là xưa đi mò cua bắt cá bán, bán luôn đó hả đó rồi chút mình sẽ về cái chỗ mò cua bắt cá đó luôn yeah. Dạ. không ok cái đó là tìm lại ký ức mà bắt cá bắt tôm nó bán ha ráng kiếm cho tôi một bộ đồ với tôi lội vậy hồi <laughs> ra chợ biết sao mua à, ở đây có, có gắn liền với những người bạn của mình không nói ừ. về về miền tây á, thì ừ hầu như là ai cũng phải từng đi qua cái bến phà này rất bến là nhiều. Bến phà này đúng rồi. Nó thì ờ, bạn bè mình học cái chung trường sân khấu của mình lớn lên sau này á ừ. mấy bạn đó cũng từng đứng trên cái mảnh đất này ngay cái phà này cũng, cũng bán hàng ở đây luôn bán hàng tùm lum tờ à, bây giờ mình gọi ờ, mấy bạn ở đây chơi coi nhắc okay, lại ký ức đó ừ. xưa ở đây vào ờ, những cái ngày mà nó khó khăn nhất á thì ờ, mình đi qua đi lại có tức là buôn bán gì có bao giờ lỗ không cái vấn đề buôn bán là lỗ là rất rất rất rất là nhiều luôn bởi vì ừ. không phải ngày nào cũng suôn sẻ đâu ví dụ như nãy tôi hãy mới kể cho linh nói là cái vụ mà à, lạc mất hàng có những bữa là mình mình xu bị bắt lại cục vốn hết luôn ừ. nhưng mà có một ký ức với má của lý hải mà tới giờ này mình sẽ không bao giờ quên và nhớ mãi trong cái ký ức cuộc đời mình luôn là đi hai chiếc xe đạp anh của mình sẽ là 10 tuổi chở mình 8 tuổi trên một chiếc xe đi qua mình mỏ cài vô đó đó lấy hàng nó lấy đường đồ đó lấy lấy đường lấy dầu dừa chở mình ra bến phà và hẹn mẹ mình cũng vậy chiều là 5 giờ là có mặt tại bến phà mẹ mình cũng chở một cái túi đồ y gian vậy ở đó thì bữa đó 5 giờ chiều hai anh em một đứa nó 8 tuổi đứa mưa 10 tuổi đợi tới 7 giờ tối không có má mình xuất hiện là hai đứa là mặt mày là xanh mặt hết không biết lý do tại sao đứng đó là bắt đầu chờ lâu quá bắt đầu muốn khóc khóc đợi hoài mà xưa đâu có điện thoại đâu có nhắn tin đâu có biết làm sao đâu cái bắt đầu ông anh mới nói thôi giờ em đứng đây đợi anh ông anh chạy đi chạy là dọc đường là má bị tai nạn và người ta nhập vô bệnh viện đó thì bắt đầu trời đất ơi tao khóc á ông anh thì lo chạy phụ má bệnh viện còn mình ở đây có mấy tuổi mà ôm nguyên một cái cái kho hàng ở đây mà mấy giờ tối càng đàn giờ đêm là càng quýu thì cũng may mắn là sau đó thì má cũng cũng cũng vượt qua khỏi được cái đó là một cái mốc để cho nhà không có cho đi qua bên đây buôn bán nữa ừ. Từ bao nhiêu năm thì Hải buôn bán ờ, ở ờ, cái phà cũ này? Từ năm 77, 78, 79 là khủng khiếp luôn á, mấy năm trời luôn á. Ừ. Mà trong cái khoảng thời gian đó cũng đất nước khó khăn, đang rất đất khó nước. khăn. Ấy, nó vô kìa. Vô vô vô vô vô vô vô. Rồi. Oh! yeah ôi ôi trời ơi ơi ơi à, ôm nó không có chặt được lý do là hơi cấn hồi xưa nó giống cọng bún như à. như tôi hồi xưa đông nhân là đi bán ở đây với lý hải cái thời cũ này nhân có nhớ gì không hồi đó là năm khoảng chừng à, bảy mấy tám mươi ừ. thì hồi đó cái thời mà một xíu mà khổ mà một buổi đi học rồi một buổi về trưa là đi bán liền hồi đó bán thuốc lá thuốc lá bưng bưng hộp hộp rồi nè với số hồi đó ra làm sao nhớ à, nhớ chứ đâu ra làm sao thuốc lá ơi thuốc lá ơi với số đi anh ủa anh dễ vậy hả <laughs> dễ ăn à ủa dễ ăn quá anh với số anh với số anh với số anh kia em kia em nè thuận là bán gì đấy bán gì nói đừng cười với gạo lậu thưa quý vị đây là những người bạn rất là thân với hải quyền linh đây là đông nhân bây giờ trở thành một cái ờ, người ờ, tài hoa lắm ha tiệm cắt tóc gì à, ờ, tạo mẫu tóc hả tạo đốc đông nhân ở mỹ tho tiền giang <laughs> kim kim là <laughs> vũ sư vũ sư luôn không, không, không. vũ sư ngày xưa rồi Ôi, hay lắm ngày xưa ngày xưa ngày quốc thuận à, quốc thuận đây là một trong những người mà lớp ờ, lớp phó lớp trưởng trưởng trưởng, trưởng, trưởng. À, lớn tuổi hơn mình nói chung ở đây tôi nhỏ tuổi nhất đó mà tôi kêu mày tao không à mất dạy với sợ mất dạy với sợ <laughs> tính ra là hỗn hỗn hỗn quá khi mà bước vô trường sân khấu à. Ờ, hai học hồi xưa đó ừ. nó có một cái tiền lệ là không cần biết anh lớn hay anh nhỏ à. vô học chung là mày tao hết cách cộng thêm vậy đó linh linh nhớ không là à, mặc dù cái người vô trước mình luôn ví dụ à. mình học khóa 10 ừ. cái anh đó học khóa chín nhỏ tuổi mình mà phải kêu anh kêu chị dạ muốn chết luôn chẳng hạn như phước sen à, nhắc rõ ràng phước sen nhỏ mình nhiều à, phải người mốt luôn là kêu anh luôn đúng không phải kêu bằng anh hết đây là những người nghệ sĩ chung lớp với chúng tôi diễn chung sân khấu chúng tôi à, khó khăn cùng à, cùng ăn cùng hưởng cùng chia đó quý vị bốn năm anh em gì cùng nguyễn ngọc sơn là ăn chung một cái thao tắm chung cái thao <laughs> rửa chung cái thao lau nhà chung cái thao luôn ha nấu ăn luôn đi nấu ha. ăn chung cái thao luôn chỉ có cái thao kỷ niệm thôi cảm ơn thằng đến đây để dự chương trình ừ. cảm ơn đông nhân cảm ơn lý hải em là nhỏ nhất em xin lỗi với anh em kêu với anh bằng thằng nha <laughs> quý vị chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm bây giờ thì à, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến cái nơi mà lần đầu tiên chúng tôi bước chân vào gọi là thiên đường nghệ thuật đó là những ngày đầu tiên mà chúng tôi có thể chuẩn bị lên thành phố Hồ Chí Minh để bước vào đường sân khấu điện ảnh nào xin mời mấy anh em ok Đây. bây giờ là thay đổi nhiều lắm rồi đúng rồi khác xưa à, rất là nhiều xưa. nhà ừ. văn hóa trung tâm tỉnh tiền giang đúng rồi. nơi uh, những người nghệ sĩ tiền giang xuất phát hả <laughs> ngồi đi ngồi đi ngồi giống à, giống hồi xưa tụi mình uh, trước khi lên thành phố thì tụi mình cũng ngồi giống như thế này để mình tập kịch hay là này nọ thì cũng giống y chang vậy thôi ai có nhớ là ngày đầu tiên mình bước vô đây thế nào không không khí sao trời đất ơi hồi trước á là tôi là dân chơi thể thao tôi không biết gì về là kịch cọt thì hết á à. nghe đồn người nói là có trường nghệ thuật chân có hai xuống tuyển sinh à. mấy bạn ở suối ơi mình thi thử đi thử cũng bài đặt cô cũng lại chen chen chen vô đăng ký, đăng ký không? mà cả ngàn người chứ đâu phải ít Đồng đúng không lắm. anh cuối cùng cũng nhận được cái phiếu là báo được cái ngày dự đi Ê, mà phải nhớ lại thầy cô hồi xưa hết không ta tôi nhớ được thầy giàu với ờ, thầy cô ờ, lớn mà. trần ngọc giàu nè à bích lân à, thầy hữu lân nữa à. thầy thầy à, nghệ sĩ ưu tú hữu hữu lân nè hữu lân à, thầy à, thầy à, thầy tống ờ, huy thống thầy thầy thống huy thống thầy nghệ sĩ nhân trần minh ngọc nữa cô ca lê hồng ngày xưa là hiệu trưởng trường sân khấu điện ảnh đó hồi xưa mà vô mà thấy mặt của mấy thầy cô ngồi mà nói tao nói teo hết luôn quéo quèo queo hết luôn ngày xưa ở đây á quý vị biết không là có cả ngàn người vậy đó thi một lúc luôn ngày xưa lý hải thi gì à... hồi xưa hả tôi à. tôi là nói không có được tốt lắm à. thì tôi làm tiểu phẩm giống như kịch câm vậy đó à, diễn kịch câm rồi bây <laughs> giờ mình làm thầy đi mình ngồi ngồi ngồi ngồi làm thầy tới điểm thẳng lắm rồi, cho, cho, cho. thí sinh nguyễn văn hải số bao danh 35 trên 75 bắt đầu giờ dạ. action má ơi má không cho ăn đói bụng đói đói đói khoan khoan cái gì đây ginh một cái gì đó cái gì à à một bẻ bẻ ồ oh, còn nóng còn nóng còn nóng cái gì vậy không, chuối hả cái trái à, chuối không không ấy chuối sao nóng được me me à. tước, tước ra đó à ủa sao nó giống nóng nè me chua kìa à rồi rồi rồi rồi rồi me đói bụng má không có gì cho ăn mày có thấy cái me mày ráng kiềm chế ráng kiềm chế bên em ráng kiềm chế lại đi dù, dù chua chua căng lắm à thôi ăn nhiều đó đó ăn quá bụng hơn chỉ có chút xíu rồi vậy mà đậu á nhiều đó thôi mà trở thành nghệ sĩ lý hải bây giờ đó quý vị nên là một vòng thôi còn một vòng là thầy giáo cho cái tiểu phẩm là trong cái rạp chiếu phim là chỉ có một mình coi thôi à. diễn làm sao để cho người ta biết là mình coi phim gì rồi à, trong đó như thế nào là tối thui mình phải mò vô mình ngồi cái ghế như thế nào ra diễn sau khi đó mới được đậu thực ra hồi xưa là khi mình diễn là tiểu phẩm là thường là tiểu phẩm là không lời không lời đúng rồi. mà biết lời đâu mà nói đúng rồi mãi mà mình càng nói nhiều là càng bị lỗi rồi ờ, mà tới giờ này luôn nha tôi cũng rất là thắc mắc lý do là trong cái khoảng mà mình đậu năm 86 đúng không? Đúng rồi. Cái lớp kịch mình chỉ có 9 anh em thôi mình phải vượt qua hơn một ngàn người hơn một ngàn người lý do gì sao anh em mình lộn đó mình cũng đâu có đẹp đâu <laughs> trời không nhiều khi dễ thương không có dễ thương đâu xó xưa lý hải nhìn số quá không ơi không ốm xấu, xấu lạ xấu lạ xấu <laughs> lạ dạ, tám mươi sáu tức là ba mươi mấy năm rồi chính như cái tư phẩm rất là nhỏ như thế nó bắt đầu cuộc đời nghệ thuật của một nghệ sĩ như chúng tôi quý vị ha rồi sau đó sóng gió buôn ba đủ thứ hết bây giờ mỗi người một hướng à, anh lý hải anh chuyển qua làm đạo diễn phim triệu đô nha quý vị nha <laughs> rồi đông nhân trở thành một cái kéo vàng ha à, vũ thuận trở thành một cái nhà quản lý nhân sự đó còn Nguyễn Linh trở thành một cái người đi bán nước rửa chén <laughs> à, Ở đây còn xảy ra rất là nhiều việc Một sự cố đặc biệt là hình như là năm thứ thứ hai Đầu năm thứ hai sau khi nghỉ Tết xong đúng không? thì uh, sở văn hóa trung tâm tỉnh mới là ưu tiên cho chúng ta là cho một chiếc xe có giống như la su vậy đó là chở được khoảng uh, à, 12 người 11 người 5 người bên 5 người bên còn riêng nhân là ngồi kế tài xế diện à ngồi trước rồi có đoạn đường chạy vẫn bình thường mà không biết lý do tại sao lúc đó tự nhiên gần tới bình điền nghe một tiếng ré âm lật xe lật xe nổ vỏ xe nổ vỏ xe mà nhân ngồi ở trước cửa kiến văng ra chỗ nào không biết luôn không biết tại sao mình văng ra ngoài được sao hiểu được là gì cái kiến á nó văng hết và nó dựng đứng lên vậy nè thành ra mình mới bước qua được lúc đó quay xuống đây mới lo cho anh em ngoài sau anh thuận mình thì gãy tay gãy đây gãy, gãy tay quyền linh thì gì tét tét ngay chân mắt máu phúng phúng phúng phúng vô mặt một người bạn học nữ đẹp lắm cái vô bệnh viện thấy máu quá bác sĩ bác sĩ bác sĩ cứu em với cứu em với bác sĩ thấy máu quá bác sĩ mới lo chui chui chui xong rồi lộ ra cái mặt đẹp như thần mà không có gì, hết anh hiền đúng ta anh hiền, máu của anh này <laughs> uống qua thôi đó lúc đó là gọi là may mắn nhất là ca sĩ Lý Hải không có mặt trên cái chuyến xe gọi là kinh hoàng đó <laughs> lý do là sao bữa đó mình cụ tụ tập tất cả với nhớ mọi người hết nhưng mà khi mà mình đỡ bao gạo lên trên mui rồi lấy xe xe đạp máng lên nó không có vừa chỗ rồi hết chỗ rồi bắt đầu mọi người tháo xe đạp xuống rốt cuộc mình phải chờ chuyến sau để ngày sáng hôm sau đi xe đò đi bây giờ lên may mắn chứ ngồi giờ không, không lúc đó ngồi người ta ngồi đủ nếu à. mà hải lên thì hải sẽ xe xúc Ờ, mà ghế sấp mà ghế sấp mà chừng mà là nguy hiểm nữa không biết đè lý hải không nữa à trong lớp có thằng bạn nữa nhớ anh dũng không cái bây giờ nó kêu mình dũng què dũng què nó bị tai nạn mình đang ở dưới nhà chiều tối rồi à. thì hay tin ơi hay hải cái gì vậy thằng à, thằng, thằng dũng nó bị tai nạn bị bị bị bị cán hình như là bánh cái chân rồi <laughs> trời ơi quản hụ gì á xách xe đạp dẫn ra chạy ra cái nhớ cái bà già bà nói con con con con đi thăm bạn á là nhớ kiếm cái gì cho bạn nha con dạ dạ dạ dạ dưới quê làm sao có bánh trái mà bữa đó không có cam không có quýt gì hết tự nhiên thấy ở trên cái bàn mấy nãy, chú sim ừ. chặt sẵn sẵn sẵn lý nãy chú buộc sợi dây bỏ lên cái cổ xe đạp chạy nè nè lên tới bệnh viện xách nãy chú vô mọi người nhìn đâu trời ơi nó chưa có chết mà giằng bụng cái gì ừ quá ngồi xích để chuối quăng vô <laughs> vô là quýnh quán quýnh quán bây giờ thì uh, linh nghĩ rằng chúng ta sẽ về một cái nơi bắt đầu của nghệ sĩ lý hải đó là thời áo trắng wow mấy chục năm ở lên à, mình không dám tự hào nha nhưng mà cái thời ở đó đó ai mà được đậu vào cái trường này học là khủng khiếp lắm có khi nào lý hải đi à, trễ phải leo rào vô chưa cái đó là chuyện bình thường hầu như là <laughs> học sinh là gần như là ai cũng phải dướng cái đó à. trễ học thì đây là cái mặt tiền không dám leo ở đây đâu à. mình sẽ đi vòng qua cái cổng sau à, có cổng sau leo vô cổng sau thì mình sẽ chui rào dễ hơn à. nhưng mà ngay cái điểm này là điểm rất là nhiều kỷ niệm ở đây lý do là sao hầu như là học sinh đến đến trường là phải bỏ áo du quần thì lúc đó mình mình đạp xe đạp ở ngoài đường lên đây á mà không lý không biết lý do tại sao mắc cỡ quên bỏ quần luôn nhiều lúc nhớ mà không có bỏ quần ở nhà à chạy đến đây là phải nhét nhét nhét nó nhét vô như bỏ ống quần đàng hoàng lịch sự nha rồi chỉnh trang lại là đầu tóc hồi xưa nó không hiểu sao nha à. thích để tóc dài mà đâu có cho học sinh để tóc dài đâu à. để cái bát dài đây rồi cái danh cái lỗ tai đều linh rồi cái cái để tóc mà sao giống tóc hippie vậy đó cái đến là đi ngang đây là phải chỉnh trang ví dụ như tóc mà chưa hết kịp mà nó dài đúng không lên là phải lấy cái cổ áo á che lại à đi vô đúng không che che lại để cho giám thị với cho cái cái chú chú bảo vệ ở đó đây nổi tiếng là chú thành à chú đi qua là chiếu dồn vô con vô vô ấy đây thắt lại cái là dính đi là có bỏ ống quần có tóc ngắn mới tóc cho vô đúng không đàng hoàng giờ mình bỏ quần rồi nè tóc ngắn là đi vô được chưa mình chỉ thiếu một cái là cái phù hiệu ở đây à. nữa là đủ để <laughs> viết dễ vô ok bây giờ mình vô trường rồi nha. vô trường nha ok bỏ quần nghiêm chỉnh ha tôi thấy là bây giờ trường hình như là đã xây lại hết rồi nó lạ quá lên nơi bản thân mình về mình, mình nhìn không ra trường mình luôn cảm xúc lý hải như thế nào khủng khiếp lắm tại vì à, mặc dù về quê thường xuyên nhưng mà không có dịp để ghé vào trường và khi mà ghé ở đây thì thật ra thì thầy cô đâu còn ai ở đây đâu đâu Đúng thầy rồi. cũ mình mình mình lớn tuổi và không còn ở đây nữa mình vô đây mình không quen biết ai bởi vậy không dám vô đây nữa chỉ đi ngang rồi nhìn nhìn lại cái cái trường thôi chứ chưa bao nhiêu năm mà không có đặt chân vô tới đây đó ngày xưa cái sân bóng này là ớ có thấy cái trái bóng kìa đây Hồi xưa đó mình nằm trong à, đội tuyển bóng truyền của à, trường trung học Nguyễn Chiểu Trời, dữ vậy hả? Ủa sao lùng vậy mà <laughs> Lùng vậy đó, bóng truyền sao nổi trời Đúng rồi, cầu thủ là phải 1 mét 7 1m8 đúng, rồi không? Thật ra mình là là, là dân truyền hai à. à mình dân truyền hai chuyên nghiệp Hồi xưa mình có học chuyên nghiệp à, đánh bóng truyền là Thầy dạy bóng truyền là anh huấn luyện viên Châu Tuấn Châu Tướng là đánh cho quân đoàn 4 Trước đó thì mình cũng đã nằm trong đội tuyển ờ, cấp 2 rồi Khi mà lên cấp 3 thì anh Tuấn anh về anh anh tuyển á, thì mình lại được lọt giải ừ. Nhưng hồi xưa đó 1m65 đổ lên mới được chấm mình có một mét sáu mươi ba mình lúc mà mình chọn là mình phải nhón hoài à nhón cho nó đủ <laughs> thước được là, được chọn chứ thôi không được vô sau đây mình cũng giới thiệu một cái người cũng đánh chung cái đội bóng truyền với mình hồi xưa ồ vậy hả bạn đó cũng truyền hai bởi vì bạn luôn không có cao mấy đâu oh. hello bạn <laughs> à, à, xin chào, xin bạn chào. trường chào anh bạn trường à. bạn đó nóng truyền đây đó hả ừ bạn đó nóng truyền hồi xưa ngày xưa lý hải đánh hay không anh lý hải đánh là ờ, nói tuyển uh... trường mà tuyển trường có đánh được trái nào thì thắng không hay là đứng cho có tụ thôi khen tiếng mà khen tiếng mà nhỏ <laughs> con mà rất là nhanh à đâu hai anh em truyền thử coi còn nhớ cái nào không <laughs> mấy chục năm rồi đó dạ. vẫn còn được không? không vẫn còn đánh được nè méo một chút hả à? hả rớt rồi rớt rồi à, mấy chục năm rồi không có ờ, hơn ba chục năm chưa đụng đây à, nơi đây chắc ờ, rất nhiều ký ức của mấy anh em đúng không hồi xưa hải nó hiền lắm hiền lắm hả hiền lắm chưa có bồ đây không không có yeah. không có đi xe đạp không có ba ga luôn mà <laughs> Ủa vậy? phàn phàn chứ lúc đó tim nó phải đập trước một cái ờ. bông hồng nào rồi chứ hầu như ở trong lớp tôi là thuộc dạng nghèo mà gần nhất nhì đó hồi đó có mấy bạn hồi xưa nó kêu tôi hải tivi là sao là bên sao cái đích quần của tôi hồi xưa đó là từ quần của anh chị để lại thì nó mục rồi thì mình giá là mình sẽ mai cái hình hình hình vuông này nè à. mai hình chỉ này nè mai vuông vuông vuông vuông vuông à. vuông vuông trên cái mông hai mông thì như hai cái tivi di động à. nó kêu hải tivi luôn vậy là không có mối tình nào ở đây hết trơn hả mình cũng thích nhiều người mà không ai thích mình đó <laughs> bây giờ á trên tay một trái banh mình cảm thấy bình thường ừ. nhưng mà đối với hải và trường vào cái thời hồi xưa đó mà có một được một trái banh bóng chuyền như thế này là cả một cái quý lắm quý lắm đi mượn tiền mua hả không có tiền để mua được trái banh hai đứa là đi đào à, mấy cái cây sắt cây sắt rồi đi đi lụm đại loại là sắt dụng rồi da chai lông vịt đó cần ký mới mua được một trái banh mà trái banh á, là mình xài hoài á, mà nhất là mùa mưa nó sẽ sẽ nở và ra và nó sẽ tét ra và tự bản thân mình sẽ tự biết giá luôn mua mua cây kim rồi chỉ ờ, nhợ rồi về là tự giá ra là tự làm xài hết luôn rồi hồi đó đó bóng truyền là phải có cái cái cái lưới thì không có tiền mua lưới luôn là bắt đầu cũng phải đi ờ, thấy cái ờ, xe bốn chuyền nào của người ta cũ mà người ta tháo ra người ta dục á là gom về cũng bắt đầu cũng lấy gì chuối lấy gì nhợ buộc buộc buộc cái thành vuông vuông vuông vuông đang mà để đánh để có một cái niềm vui cái thời xưa đó à, nó cũng vất vả lắm mặc dù bây giờ á anh em mình á thằng nào thằng nấy cũng đã đã đã lớn tuổi rồi <laughs> nhưng mà đi ngang bất cái trường nào vậy mà nghe cứ tiếng trống tùng tùng tùng tùng tùng tùng tự nhiên cái ký ức đó có cảm giác có nhiều người nổi da gà luôn mình nhớ lại một cái cái khoảnh khắc nào đó một cái giai đoạn nào đó mà ngày nào mình cũng ngồi vào một cái bàn đó có những ngày mình chờ đợi cái tiếng đó gõ tại sao mà chưa tới giờ tại sao mà chưa tới giờ tung tung wow cái ghét cặp vô ờ, sách vô cặp rồi cái sách lên chạy ùa ra đúng rồi đó một trong những ký ức của hàng triệu học sinh một cây phượng hồng phượng vĩ sân trường cột cờ hành lang là một cái thời thanh xuân nó đông đầy những cái cảm xúc của tất cả chúng ta mặc dù mấy chục năm qua rồi nhưng mà khi mình đặt chân vào cái con đường này đi thì mình cứ ngỡ như mới hôm qua cái hồi xưa ừ. mình cũng xách cặp mình chạy chạy chạy chạy chạy <laughs> trên đường này ùa nhau rồi ví dụ thích một cái cô này đi linh còn nhớ cho đi thích cái cô này đi đáng lẽ mình mình làm đi không có giả bộ đẩy anh kia lên ngu cái bà luôn đúng ra mình phải vô giả bộ đẩy thằng kia khác vô ừ, ngu vậy nó dính như con này <laughs> ừ. mình không dính ừ. đúng không hồi đó hay cái chơi cái trò ngu vậy những cánh phượng này á về làm thành con bướm đúng rồi ép trong đúng hai cánh bướm á nhạc sĩ vũ hoàng đó à. những chiếc giò xe chờ đầy hóa phượng em chờ mùa hè của tôi đi đâu chừng phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp là áo ai bay trắng cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong mơ giữa giờ chơi mang đến lại mang về đây là biểu tượng à, có thể nói là biết bao nhiêu học sinh à, khi mình à, nhìn thấy cái này là mình bao nhiêu ký ức ùa về đúng không ở đâu bên đây có hai giải linh ừ. giải hồi xưa bên đây là giải a a có nghĩa là khối a là học anh văn và khối b là pháp pháp văn là sẽ học bên giải bên đây bên đây à, bây giờ mình một chút lắng động một chút mình mời tất cả các à, học sinh của trường à, trung học Nguyễn Đình Chiểu thành phố Mỹ Tho à, các bạn ở đâu đó hãy trở về trường nào hãy cùng với chúng tôi chào cờ vào sáng thứ hai nhé hướng về lá cờ nào quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc bước chân rộn vang trên đường gặp về xa cờ in mau chiến thắng mang hồn nước sung ngoài xa chen khúc quân hành ca đường vinh quang xây xác quân thù tiến mau ra xa trường tiến lên cùng tiến lên nước non việt nam ta vững bền thôi trời mấy chục năm rồi mà cái, giống như những cái giây phút hồi xưa vậy đó thứ hai hàng tuần mình tất cả học sinh thầy cô đều ờ, đều đứng đây chào cờ và đặc biệt là khi nhìn ở cột cờ này chúng ta đều rưng rưng xúc động với vô vàng kỷ niệm và ký ức của mình ha à, cũng có những lúc vui đứng dưới cờ để được sướng tên khen thưởng <laughs> cũng có lúc buồn khi đứng dưới cờ vì sướng tên là phá phách cá biệt học sinh cá biệt chắc chắn là cái thầy học sinh nó không ai không trải qua những giai đoạn đó hết và ngày hôm nay Quỳ Linh Lý Hải cũng như những người bạn chúng ta nhắc nhớ về những cái ngày xưa Cảm ơn các bạn rất là nhiều lại tiếp tục một ký ức của à, Lý Hải à, Bây giờ mình sẽ quay về cái ký ức hơn 40 năm rồi bé tí lúc đó, cái nhu cầu kiếm tiền nó rất là cao bởi vì tiền vừa học phí để có một cái vốn thì ở nhà mình á là cũng nó khu vườn tượng và y chang cái cái nhà mình thôi thì sẽ mua sinh thêm bằng cách là ví dụ như là mò cua bắt ốc nếu mà bắt được mấy con tôm hay cá to nào cá lóc mà to to á, là không có dám ăn mà để dành bán để lấy tiền nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy vậy mình, thì mình ăn thì tôi thấy hôm nay là bố anh em mặc áo đồ nó sai sai sao ừ thường tao nói về miền tây mặc đồ bà ba mà sao thấy mà đồ này không phải đồ bà ba đó đồ bà tư bà tư không bà tư, à bà ba. vậy là bà ba lấy đồ bà tư mặc đúng không vậy là mình biến tấu là chiếc áo bà tư sao bà ba lấy mặc bà ba ơi hãy trả máu cho bà tư <laughs> rồi bây giờ mình mình sẽ quay về dòng ký ức Bây giờ anh em nào bắt được một con cá là 500 ngàn Anh em nào bắt được hai con cá đầu tiên sẽ được thưởng triệu Cảm ơn bạn mình lấy lừa lên <laughs> Làm liền làm liền Thôi, thôi, thôi nghe nói tiền bạc một cái nó, nó Tiền bạc nó nhanh lắm Ê, Có cá không vậy? Hả? Đâu phải con nào hết vậy? Không Lúc nghe Kiếm 500 ngàn khó quá bây giờ mình lại đầu này đi đầu đó lên nó quậy quá rồi cá chạy hết rồi thật ra bắt cá phải có kinh nghiệm quậy xịn bùng lên chân cá nó nổi cái đầu lên Ê, lên lên lên lên lên bây giờ nè hả một thằng nằm ngang á một thằng kéo tay thằng kéo chân mình kéo nằm ngang nó dồn cá lại chỗ đi chơi dễ bắt <laughs> hay có đó được á để kêu ông trường mập mập thử <laughs> mấy mập mập nằm ngang đi hả ô hay vậy ta hay quá ông có cá chơi đây cá ơi cá quậy lên lục lên là thấy ơi ủa cá chê luôn không dám bắt luôn nè hai, hai con hay quá một triệu lên lên bờ ấy da đi hai con nào chứ được nó bự quá lên ơi đây đây đây đây đây con cá lóc ồ nó bự quá nãy giờ bắt không được à, lên lên lên được 500 ngàn lên à. vô vô một em rồi ok hả wow linh bắt lượng hả linh một em nó chơi nó xúc nó như xúc gỗ vậy đó vô vô vô rồi rồi rồi rồi ơi bây giờ nằm ở trong đây sao bắt ra ngon lành ngon lành đây con cá chê hai con <laughs> nãy cá lóc giờ cá chê đủ hai món rồi nha dạ cá lóc hấp bầu cá chê à, kho gừng mặc dù bây giờ bắt được con cá nó cũng rất là sướng nhưng mà thật sự cái háo hức và cái sung sướng á không thể nào giống như xưa được đúng rồi hồi xưa cái mục tiêu mà để bắt được con cá nó quá lớn bởi vì nó có tiền thiệt chứ không phải như tiền giả mà linh hứa ô <laughs> ủa hứa chơi thôi mà <laughs> hứa chơi phải vậy cái sự háo hức nó không có à, đúng không nó không xưa có là ờ, phục vụ cái mục đích uh, mua tập vở mua quần đúng áo rồi, như ngày xưa rồi, đúng không đúng rồi hồi Còn xưa gì? nó là giống như là cái gì là mưu sinh rồi bây giờ bắt được con cá muốn tuột cái quần luôn rồi dù uh, mấy chục năm rồi mà anh em mình vẫn không lục nghề đúng rồi chỉ có một phút 30 giây mà mỗi ừ, thằng bắt được mấy con cá luôn à, cái đó là mình nói cho người ngoài thôi ừ. còn người trong nhà mình biết là cá nãy mình bỏ vô bao mình làm cho nó đừ hết mình thả xuống <laughs> bây giờ mình mình lên mình nướng đi anh em rồi ok lên nướng à nướng đủ, rồi, đủ bao nhiêu đó đủ đủ rồi thôi đi đây là thành quả của chúng tôi còn một đống ở trong đây là đây là hàng thiệt không phải hàng giả nha thôi bây giờ mình nướng đi chuẩn bị rơm với lá là lá chuối lá chuối cháy rồi cháy rồi cháy rồi cháy rồi cháy rồi lửa bập bùng tí tách tí tách lửa vui cùng ta lên lửa cháy à. cháy lên hương nồng biết bao hy vọng hồi nhỏ là ngủ ngoài cây rơm hoài nhớ hồi xưa ở nhà nào cũng có cây rơm để dành một hồi cái con cá nó chín khé cái da ở ngoài ha cái mình lấy cây mình cạo cạo cái cái than đen ở ngoài đó chắc chắn rằng đây sẽ là ký ức của rất là nhiều thế hệ đặc biệt là người dân miền tây à, thưa bà con với những cái à, món ăn dân dã thế này nó đi sâu vào tiềm thức của con người miền tây nam bộ luôn cá lóc này gọi là cá lóc nướng chui sau đó nó thơm thơm mùi của bùn á nó hòa quyện các mùi thơm nó vô nó tạo thành một cái hương vị lạ lạ của miền tây kêu còn là đó là hương vị đồng quê đúng rồi, hương. khi mà là cá chín xong xuôi mình để lên tàu lá chuối đúng không đúng rồi nó cái chuối tôi xé nè ủa vậy hả ôi ôi quá dữ à. rồi chạy ra đi chạy ra đi nhân nói chung chú tôi nướng là nướng vậy thôi còn chín là không chín là không là chuyện con cá là hả? chuyện của cá rồi nó thành than hết rồi đâu cá thành than hết rồi nó là cạo xuôi không cạo ngược nha lấy nước mắm với dưa hấu với cơm ôi, đây nó thịt đó rồi dân thịt đó rồi thơm thiệt thơm thiệt mặt con cá nó đen như mình luôn hấp dẫn quá đó phần cá chê đó phần cá lóc rồi à, mời anh em mai à, sơi rượu quán nghèo nhưng còn nồng rồi, đủ rồi đủ rồi đủ rồi hương gì còn nữa. Ừ. đủ rồi đủ rồi để xin kính cẩn nâng người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ân tình hát hay mặn mặn mặn tăng tăng hay quá lên ơi để ta ăn thử rồi nha lên nó nghe Trời ơi, thở miệng Ăn đau bụng ráng chịu nha Họ này cá nè, chấm nước mắm ớt ha, để vô ha Ngon quá, ngon quá Tính ra cái cá này á, nó ngon là cái mùi ờ, khét khét của rơm Rơm á, đánh đánh của khét đúng không? Ừ rồi mình ngồi ở dưới đất nè là mùi đất mùi sình nó bút bốc bốc lên nhưng mà trước khi ăn mấy mấy ông không có tính toán ừ. trước ừ. không ta phải thổ địa ờ. rồi thổ địa quá à, mà ngon thiệt ngon quá ngon không lẽ mình tự khen con cá mình bắt mình nướng ngon chứ ừ. mùi sình của bốn tụi mình nãy giờ chưa tắm á trang <laughs> rồi trang rồi ăn chừa tao với hải không tao thử trước nó à. ngon ra nói mày hả ăn đúng miền tây nè ăn nó nghe nó rột rột rột rột rột luôn mình tưởng là gì quá ra là nãy giờ mình nhai có rô ở trong á nhấn hồi nãy tao nghe đồn á là linh thích ăn đầu cá bẻ đầu cá cho nó có nhiêu đầu cá bẻ hết cho nó đi không, không đúng rồi thiệt ngon lắm linh thiệt mà để tôi ăn thân cá rồi nó không chịu ăn luôn á trời nó lột xong rồi nó ăn ngon rồi đó quý vị thân mến thông cảm cho từ tôi đói quá tóm lại hôm nay nó hơi à, bụng bề chút xíu nhưng mà chúng tôi đang trở về những ký ức rất là tuyệt vời quý vị hãy sống với những ký ức những cái thanh xuân nó đã qua đi nhưng nó vẫn còn đó hãy giữ gìn và trân trọng những ký ức ngày xưa để chúng ta hạnh phúc hơn nhiều nữa quý vị nha đến với chương trình du hành ký ức